đất vắng cây đất ngừng ngừng hơi thở cây thiếu đất cây sông sông với ai chuyện trong ân tình cây và đất cây mang về xứ đất ôm chặt tận đáy lòng đem đến vui sinh sự sống cho đời trời sẽ duyên nên khiến anh gặp em cho nửa đôi kết thành mộng ước của ngày xanh rồi mai đây anh là đất em là cây vị phúc cho anh

đất ngừng hơi thở cây thiếu đất cây sông sông với ai chuyện trăm năm ân tình cây và đất cây bám rễ sâu đất ôm chặt tận đáy. lòng đến muối sinh sự sống cho đời trời sẽ nên khiến anh gặp em cho lứa đôi kết thành mong ước của ngày xanh rồi mai đây anh là đất em Ooh. Mm. wait, wait, wait.